chiều là chiều ấy nắng chiều dần buồn khắp nơi từng bầy chim tung cánh bay về nơi cuối trời một đàn mụn đồng ngồi dang déo trên mình trâu nâng tiếng tiêu sầu hòa nhịp theo câu hát đưa duyên đồng ruộng mênh mông nắng mưa cùng nhau góp công một dòng sông nước tình mình tuy nghèo. cùng nhau ước thề một hàng giữa cao soi